là câu nói rất nổi tiếng của Anthony Robbins tại sao chúng ta lại đang làm những cái công việc chúng ta đang làm Anthony Robbins là một trong những diễn giả bậc thầy có lẽ là một trong những diễn giả mà nếu mà trên thế giới thì ờ, rất hiếm có ai có thể gì ạ à, có thể vượt qua Anthony Robbins Anthony Robbins đào tạo những cái lớp có thể lên đến bao nhiêu ạ à? 60.000 người với số tiền rất là lớn Đấy, số tiền ấy, những cái hàng cuối cùng cũng có số tiền ít nhất là bao nhiêu ạ ít nhất là 100.000 đô à, 1.000 đô ạ ít nhất 1.000 đô ạ xin lỗi ạ thì Anthony có nói là tất cả mọi thứ nó đến với chúng ta giao chúng ta gì ạ gán nghĩa cho nó là điều gì thôi ạ đúng không Vậy hỏi tại sao chúng ta là gì ạ? Tại sao chúng ta đang làm những công việc đang làm? Cái cảm xúc chúng ta đang có đó là do chúng ta gán nghĩa. Gán nghĩa cho những cái sự việc. Cũng là một cái câu chuyện khi mà chúng ta bị thua lỗ thì một số anh chị em sẽ gán nghĩa cho việc là thiếu may mắn, đúng không? Có phải gán nghĩa cho việc thiếu may mắn? Thiếu gì ạ? Thiếu sự trợ giúp của thượng đế đúng không thiếu gì ạ à? thiếu nguồn lực có ai nghĩ là chúng ta thiếu nguồn lực nên chúng ta chưa thành công không ạ hay chúng ta nghĩ là chúng ta chưa thành thông minh nên chúng ta chưa thành công không ạ chưa thông minh ạ à? chưa thông minh chưa thông minh vậy tại sao chúng ta làm phải quản trị cảm xúc tại sao chúng ta phải học xích hôm trước chúng ta đã học mùi à, ba bước để trở thành nhà đầu tư chứng khoán thành công đúng không ba bước ạ à. đó là gì chúng ta phải quản trị được cảm xúc rõ ràng chúng ta cần phải quản trị cảm xúc quản trị cảm xúc là một trong những phần quan trọng nhất để chúng ta thành công bao anh chị em nghĩ rằng là cảm trị cảm xúc là gì ạ là quan trọng nhất để đầu tư chứng khoán thành công thì hãy comment số 1 đi ạ hãy comment số 1 khi mà chúng ta nghĩ là cảm xúc là một trong yếu tố quyết định thành công của mỗi chúng ta đúng không có rất nhiều anh chị em học được kiến thức rất là tuyệt vời hiểu rõ được tất cả mọi thứ diễn ra trên thị trường nhưng nếu chúng ta bị cảm xúc đúng không khi mà cảm xúc nó làm cho chúng ta bị tê liệt có ai khi mà cổ phiếu giảm mà chúng ta giảm rất là giảm chúng ta bị tê liệt và không phản ứng không ạ không phản ứng với những cái gì nó đang diễn ra và chúng ta bị tê liệt đúng không có đúng không Dũng tin chắc là có bản thân Dũng cũng bị như vậy nên ở đây chúng ta thấy là cảm xúc là một trong những phần không thể thiếu được trong đầu tư đúng không vậy cảm xúc tại sao chúng ta phải quản trị cảm xúc thứ nhất là chúng ta quản trị cảm xúc để chúng ta biết rằng là thời điểm nào chúng ta có thể tham gia và thời điểm nào ờ, chúng ta có thể bán ra cổ phiếu bán ra chúng ta có hai dạng bán bán thứ nhất để chúng ta gọi là quản trị vốn nếu không may cổ phiếu của chúng ta gì ạ bị, bị chúng ta gọi là bị thua lỗ đúng không cái thứ hai là bán để chúng ta chốt lợi nhuận khi chúng ta bán hoặc là khi cổ phiếu tăng thì chúng ta thấy rằng cái việc đó, anh chị em có một cái cảm xúc như thế này đó là cảm xúc không đủ cảm xúc không đủ chẳng hạn như là này khi mà chúng ta thấy rằng là nếu cổ phiếu dạ, cổ phiếu mà nó gì dạ nó đang lên là từ 50 đến 60 đúng không từ 50 nó lên 60 sau đó cổ phiếu nó giảm xuống gì ạ à? nó giảm xuống rồi à 55 thì chúng ta có một cái cảm xúc là đau khổ bởi vì nó không đủ bằng cái số lượng cổ phiếu mà chúng ta số cổ phiếu mà chúng ta đang có từ đầu đó là nó phải là 60 đúng không tức là chúng ta bị mất mát một cái đoạn là 5 điểm từ gì ạ à? từ 60 về 55 đúng không ạ nên chúng ta dạng ở trạng thái đau khổ chúng ta chỉ tập trung vào trạng thái đau khổ đấy nên ở đây chúng ta có một cái cảm xúc đó là cảm xúc gì ạ à? cảm xúc không đủ tức là khi mà không đủ thì chúng ta trạng thái là tiêu cực hay là chúng ta thấy là một cái cổ phiếu mà chúng ta gì ạ không mua được tức là chúng ta không có cái điều đó thì chúng ta cũng ở trạng thái tiêu cực đúng không tức là trạng thái là không có cổ phiếu đó hay gọi là cổ phiếu không đủ đúng không không đủ chúng ta cũng ở trạng thái công cực tiêu cực hay chúng ta cũng không đủ nguồn lực không đủ nguồn lực ở đây có gì ạ có một số các gì ạ một số các yếu tố mà chúng ta có thể biết được nguồn lực đầu tiên là gì ạ có thể là do gì ạ chúng ta mong muốn là chúng ta phải cần phải gì ạ bình thường chúng ta đang có 500 triệu nhưng bây giờ chúng ta mong muốn là chúng ta có phải bao nhiêu 2 tỷ hoặc 5 tỷ để chúng ta mua cổ phiếu trong đoạn này nên chúng ta không đủ nguồn lực nên cảm xúc chúng ta sẽ gì ạ dẫn đến đau khổ sau đó chúng ta có thể sử dụng margin đến mức là kịch trần chúng ta vẫn thấy rằng là chúng ta cần phải mua nhiều hơn nên chúng ta cũng thấy là đau khổ bởi vì chúng ta gì ạ không đủ nguồn lực để đáp ứng được cái mong muốn chúng ta là có nhiều lợi nhuận hơn à có nhiều vốn hơn đúng không ạ có nhiều đòn bẩy tài chính hơn có phải như vậy không ạ chúng ta sẽ nói về những cái, cái gì ạ cảm xúc trước đúng không để tí là nên tại sao chúng ta phải kiểm cảm xúc tiếp theo chúng ta có gì nữa ạ mọi thứ không đủ rồi một cái cảm xúc rất là quan trọng đó là ít hơn không đủ là không đủ so với cái gì mà chúng ta có thường thì chúng ta gì ạ cái không đủ này nó hay gắn với cái gì ạ cái cảm xúc không đủ á nó hay gắn với cái target mà chúng ta đưa ra trên thị trường giả sử nếu anh chị em đưa ra target là cổ phiếu gì ạ cổ phiếu HPG nó lên 100 đúng không target cổ phiếu lên 100 nên nó chưa chạy đủ 100 đúng không mà nó gì ạ à? thì chúng ta không muốn bán và chúng ta có cảm giác là tội lỗi nếu mà nó giảm và chúng ta thấy là nó không đạt được cái kỳ vọng ta nó giảm là chúng ta sẽ dẫn đau khổ nên đưa ta ghét vào cổ phiếu đó là rất là nguy hiểm đúng không một cảm giác khác là cảm giác ít hơn anh xem em nhá cảm xúc ít hơn ghi vào không đủ là một này không đủ thì trong đó có không đủ về kiến thức không đủ nguồn lực không đủ về cái gì ạ không đủ về cái lợi nhuận mà chúng ta mong muốn để ra không đủ vốn đúng không và ở nước Mỹ thì ờ, khi mà ông e-, Andrew Rubin có hỏi gì ạ có hỏi ông ờ, tổng thống ông co thì ông nói là không đủ tòa án lương tâm ủng hộ ông đó nhưng đấy là cách đổ lỗi nhanh nhất đúng không có phải cách đổ lỗi nhanh nhất không nên bản thân tổng thống phó tổng thống ông co cũng bị entropin đọc ra tất cả những cái cảm xúc mà ông đưa ra và đó là do ông thiếu cái năng lượng thiếu cái gì ạ cái cảm xúc để ông có thể quyết định trong gì ạ trong cái giây lát đó nếu ông tạo ra cái năng lượng gì ạ chỉ năng lượng thay đổi một chút thôi thì có thể có rất nhiều người đúng không có rất nhiều người đang có ý định không bỏ phiếu cho ông hoặc là đã đi bỏ phiếu cho ông đó sau đó thì họ có thể đi giữa đường hoặc là họ đến rồi họ nghĩ lại họ lại bỏ phiếu cho ông gì ạ à? bút nên chính vì vậy nếu ông tạo ra có năng lượng đủ lớn thì có thể là ông đã có thể thay đổi một lượng lớn cử tri bầu cho ông nên ông nói là tòa án lương tâm không đủ nguồn lực nhưng bản thân là ông không đủ năng lượng để ông gì ạ à? thay đổi thay đổi cái cảm xúc của chính bản thân ông nên dẫn đến là gì ạ à? ông không đủ nguồn lực thì ông đổ lỗi cho tòa án lương tâm và bản thân chúng ta cũng thấy rằng mọi thứ nếu chúng ta không đủ thì chúng ta cứ hay đổ lỗi cho bố mẹ cho uh, gì ạ cho chính phủ cho rất nhiều thứ khác nữa cho thị trường cái cảm xúc thứ hai mà anh chị em có thể thấy ở đây đó là cảm xúc là không bao giờ không bao giờ chẳng hạn nếu một cái cổ phiếu Hòa Phát mà anh chị em khi có một cái kế hoạch để mua sau đó chúng ta không mua được cổ phiếu đó và chúng ta bị lỡ cơ hội thì chúng ta tập trung vào gì ạ thấy rằng là chúng ta sẽ không có bao giờ để mua lại cái cổ phiếu đó giá rẻ nữa nên chúng ta cũng đau khổ và chúng ta cảm xúc tiêu cực đúng không ạ